chừng rồi bây giờ cái chế độ tôi dạ, dạ. hỏi gì tất cả những người dân ở Việt Nam bây giờ nếu mà cô lên mạng thường cô sẽ thấy những cái những cái anh YouTube á anh đi quay những cái cảnh nghèo mà người ta khổ à, nó là ăn không bao giờ thấy một cái chính quyền nó đến nó làm một cái chuyện từ thiện nhỏ cho người ta mà toàn bộ là YouTube đi quay rồi kêu gọi những người ở hải ngoại là mạnh thường quân hải ngoại là gửi tiền ờ, nãy bác hỏi còn gì Hỏi bác hỏi con câu gì vậy? Rồi à, Dũng với bà Phương Hằng. À cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, à. bây giờ tôi muốn lặp lại cái câu hỏi giờ tôi hỏi chú vậy chứ. Bây giờ cái chính quyền từ khi mà bắt bà Nguyễn Phương Hằng vào tù tới giờ là coi như mấy tháng, 3 tháng 4 tháng rồi. Thì cái quỹ từ thiện đó bà Nguyễn Phương Hằng bà đã tự động bà nói bà cắt óp đi. Bà không còn làm nữa, bà không đem tiền ra bà chỉ đem tiền ra để bảo vệ cho bà thôi bà lấy tiền để bảo vệ cho bà là bảo vệ cái mạng sống của bà chứ bây giờ bà từ trước giờ bà bỏ ra tỷ tỷ này để làm những cái ờ, cái từ thiện đó thì bây giờ bà bị bắt vô đó thì tôi muốn hỏi là bây giờ hỏi cái chính quyền ở Việt Nam những người tỷ phú như là Trần Nhật Dượng đồ này kia cũng là tỷ phú rồi những có tay cự phú đã có tên nào dám bỏ tiền ra như bà Nguyễn Phương Hằng ờ, với, với ờ, uh, ông uh, ông cái gì huỳnh quy Dũng không cái, cái, cái, cái vấn đề của đại nam bác hỏi là bác bình luận họ họ tóm lại cái, đích khúc nào muốn trả lời còn kiểu bác là bác có đang bình luận á tức là bây giờ, bác hỏi là, à, là, là bây giờ hiểu có, đi tôi muốn hỏi là cái chính quyền đó bây giờ có những người nào hỏi chính quyền hả à. thì bác về bác hỏi uh, mấy bác đó bà không còn đâu phải chính quyền đó bà bây giờ những đại gia bây giờ có những đại gia rồi cũng lên tiếng là chửi bà Nguyễn Phương Hằng đâu dữ lắm thì bây giờ bà hằng mới vô họp rồi bà thì chứ. chửi à, để lấy lòng mà à, để cho đừng có bị gờ à, chán nhưng cho mà nên rồi, đó là chuyện khác rồi rồi bây giờ có người nào dám bỏ tiền ra những cái triệu đó để ok con hiểu ý bác rồi bác à. đang giống như là À, uh, than giảng cho nước Việt uh, à. Ừ. sẽ không còn những người làm từ thiện giàu có thì người ta rồi. sợ người ta rút người ta sợ người ta rút thì một người giàu á, bị rút uh, không còn uh, à, dám là ra, ra mặt xã hội nữa thì cả trăm nghìn người sẽ bị thiệt thòi đó là ở cái thời mạt pháp này á là những cái xấu xa nhất của xã hội đều nổi lên người tốt á, thì sẽ bị trắng thành đen đen thành trắng con cũng không binh bằng. hằng bà cũng hầm hồ lắm lúc trước con có kêu bà đừng có nói tại tôi biết tại vì người nào sắp đại nạn con biết không tin về những người mà theo dõi con kỹ kỹ á trước đó hai tuần kêu chị đừng nói chị nói chị sẽ tiêu ai về đâu á tại vì đây mình ngồi mình ngồi là mình nhìn thấy rồi thì à, có kỳ đó nhưng mà bả là một người chánh nghĩa trong về mặt vô vi chánh nghĩa về mặt đời thì thì à, mình không biết còn à, những ở phía sau lưng của bà cũng giống như là cái cây cái ghế mà chống lưng của bả chắc bị gãy chân hay gì không biết thì <laughs> nên bả mới vô họp còn cái ghế của ông võ hồng yên vững nhưng mà vững lúc này thôi đâu có nghĩa là sau này sẽ vững thì à, cỡ mấy ca sĩ hay là ai mà ăn hiếp bả thì cũng đừng có ăn hiếp thẳng tay nương tay để mà sau này được nhờ ý là con khuyên vậy cái xã hội của nước việt những cái xấu nhất ác nhất và những cái ma mị mà nói chung là tóm lại tất cả những cái từ thiện từ chùa thầy mặt tinh thần nó cũng bị sụp đổ tức là ca sĩ thần tượng cũng là gạt dân thầy cũng gạt dân chính phủ cũng gạt dân chỉ có những người giàu đứng lên giúp dân thì cũng bị vô tù thì cho nên cuối cùng một cái xã hội như vậy chỉ có nước việt là nước duy nhất có những cái cảnh này đúng không à thì đó là những cái xấu để sau này khi mà ở vào một cái thời đại thái bình đức phật xuất hiện những cái người ngày hôm nay như chúng ta còn à, bữa nay bác có duyên lên à, thăm nút gặp con và mình mới trân trọng một cuộc sống rất là hòa nhã và thân yêu mình mới nhìn lại những cái quá khứ và những đứa nhỏ nó lớn lên sau này nhìn lại những cái đó đó nó mới nó mới thấy là thật sự là nó đã bị à, vô ngủ từ lâu mà đâu biết thì người mình mới quay đầu cho lẹ thì từ đó nước việt sẽ thành cường quốc tất cả những du học sinh mới ra mới qua mỹ diện à, F1 cho tới F10 mấy tới ngày hôm nay không biết con ông cháu cha gì không biết cũng là người Việt và những đứa mà qua 75 sanh trưởng ở Mỹ cũng là người Việt sẽ đi về nước để mà xây dựng lại một cái quốc gia rất là hùng mạnh thì tôi cũng hy vọng là cái ngày đó mình đến sớm để cho người dân ở trong đất nước nó bớt khổ cái thay đổi á, thì bây giờ nói chung ra cái chính quyền mà nó thay đổi được tốt thì coi như người dân được tốt mà nó không thay đổi được tốt mà nó phải để cho cái gây cái cảnh như Ukraine đồ này kia đó là một cái đau khổ nhất cho dân tộc Việt Nam mình nãy mình hay sâu chính trị quá hả cái này mà con ngõ lên mạng á <laughs> là mấy ổng sẽ cấm bác về Việt Nam đúng trăm năm cái bác nói không tao khi nào tao chết là cái hồn tao bay về <laughs> tụi mày đâu có bắt tao được <laughs> không mà mình thấy cái sự đó nên thì những người mà bây giờ như là cái vụ cái câu tôi hỏi như cô Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ làm như vậy rồi có ai làm không những đại gia bây giờ có nhiều đại gia lắm nhưng mà có đại gia nào dám bỏ làm cái chuyện đó không nhưng mà khi vào bàn vô họp thì thiếu gì đại gia lên để chửi thật sự à, là phe phái thôi nhưng mà nếu mà người mà có trí thức á người ta phải nhìn à, một dạ. người mà khi bỏ tiền ra làm từ thiện á người ta cũng có tự ái của người ta mà khi mà ai là người initial đầu tiên nhóm người luật mỹ cái con vợ mà đầu tiên nó đi ờ, ly dị á, thì người đó có lỗi chứ từ đầu bả khởi tâm là từ thiện nhưng mà sau khi đụng độ rồi á thì bả phải dùng hết chiêu để bả trưởng lại khi bả dùng hết chiêu nhưng mà sau lưng không có đồ chống cho vững á thì giờ bị vô họp là vậy thì đúng rồi chứ mình à, mà khởi đầu không phải là bả là người gây gây chuyện thì cái lúc đầu tôi cũng có thấy là lúc đầu mà khởi điểm là là là ai đây rồi có thằng Dũng đen ở bên đây ta lên tiếng là Dũng uh... ừ, à, Dũng thay lờ lên tiếng tôi cũng có lên mạng tôi cầm lên tôi chửi Dũng thay lờ luôn mấy cái đó mình cũng đừng nên chửi tại vì ai cũng cần cái miếng ờ, ăn Đúng mình phải theo thời theo thế thời thế thế thời thời phải thế youtuber là vậy đa số ta để rồi mình đánh cái tiếng cho mình mà làm những cái chuyện nó không có đúng đấy vấn đề đó là của bà Phương Hằng bà làm với ông Võ Hoàng Yên thì đâu có mắc mớ gì Dũng Thế Lờ đâu hay là những cái thằng ở bên đây đâu phải cái kiểu mà giống như hiện giờ ông vậy có một số dưới sờ vẫn môi cái đó ừ. nghĩa là họ làm truyền thông họ cần những người mà những cái gì mà họ chạy theo cái số khán giả đang để mà câu view dạ. để mà lấy tiền của YouTube á thì họ khơi lại cái đề tài đó nó có cái đó mượn mượn mượn tên người để đánh đánh bóng tên mình đúng rồi đó tức là có những uh, trừ khi cái đài của con là vô vụ lợi phải không là không bao giờ có quảng cáo nha còn những cái đài nào mà lấy lấy cái hình của con mà nói quảng cáo thì không phải của con ừ. là con ok cho những mấy đứa em á nó muốn ngắt khúc khúc nó làm gì nó làm dạ. con ok cho họ làm cái đó nhưng mà cái chính của con con cái à, có cái một là Ngô Tấn Kiệt official đó là không có quảng cáo thì đó là những cái mà tôi thấy tôi cũng hơi nhớ là rồi bác có câu hỏi nữa không chuyện bà Hằng đó thì ý là nói là bả hôm nay lật lên những cái xấu xa của ờ, thế gian để mà sau này mọi người à, nhìn những cái xấu mà đừng có làm nữa cái đó là một trong những cái cơ vận của cái thời này Ờ, cũng là gọi là mã thuộc về phe chánh thì đó là những câu hỏi tôi muốn hỏi còn vấn đề ờ, khác tôi muốn hỏi chú thì nó đi sâu về chính trị quá à, cứ hỏi thôi thì con trả lời được con trả lời bác cỡ nào bác cũng đâu có giỏi bằng võ um, vũ hoàng lân phố vô xa đâu à. trời ảnh cứ gài bẫy cho con sập không á tôi thì không có gài bẫy tôi, tôi hỏi bác có giỏi cái nào không đâu bằng vũ hoàng lân phố vô xa nó mỗi lần nó bỏng chất mình hội không à nó đi trực tiến vào xã hội không chứ không có thay đổi nó nó đi vào cái xã hội rõ ràng như ban ngày nó không có gì để mà tránh né hết nó cũng hơi khó cho vấn đề mình muốn nói thêm nhưng mà cái là tôi muốn là bây giờ cái thời gian đó chú có thể cho biết là thời gian mình còn bao lâu thì thôi nhanh chừng nào tốt chừng nấy thời gian gì thời gian mà nó quyển chuyển cơ trời đang quyển chuyển trong 3 năm cuối cùng của cái tận thế là từ năm 2017 à, ờ, tới ngày hôm nay à, là giống như mình đang nói giống như ờ, đường hầm ánh sáng thì à, nó đã đi chín mươi mấy phần trăm rồi chỉ còn có à, khúc mà giống như nó là tới ngàn mai đi còn có vài mai nữa dài chăng nữa dạ. đó là cũng cái cái cái, tốt thôi nếu tốt nó sốt chừng nào thì nó tốt chừng đấy nhưng mà xin lỗi anh Kiệt là tiếp lời bác tại nhưng có nghe trong cái uh, mấy bác uh, sắm ở dưới miền Tây á thì Liên có nghe hai ba đài thì có ngâm cái đoạn là Sài Gòn bị xóa đó thì Liên muốn hỏi câu đó có đúng không có nghĩa là mất tỉnh mất Sài Gòn chỉ còn gia đình nhưng nghe đi nghe lại hai ba lần nào nói vậy ờ, Ồ, mấy cái, đó, ai ai biết làm thơ muốn viết kiểu nào họ viết cái đó bên phật giáo hòa hảo quá dạ. đó không phải bây giờ trong phật giáo hòa hảo là mà sư phụ nói là họ trà trộn vô họ làm giả nhiều lắm dạ. hai chị có ngồi đây nghe thì hai chị nghe hai chị đi qua bên kia xa xa nói giùm em nó thâu vô cái máy này đó thì mình cũng biết là cái thời gian sau này đó từ sau chỉ có một cái là hiện giờ thủ đô là hà nội mà khi mà đời à, thượng nguyên á thủ đô sẽ về miền nam không phải hà nội đó cái bản đồ ở trong đó là ở trên mấy chư thánh á là xưa kêu mình ấy là mấy vị kêu khoanh sài gòn thành hai dòng tức là sài gòn sau này thành thủ đô ở trên nói vậy á mà giờ thì mình chưa thấy thì cái bản đồ để trong đó đó dạ. là mấy chi vị trên nó kêu khoanh lại hai vòng hai vòng đó là thủ đô dạ. ờ. giờ thì coi như cái thời cuộc là mình cũng thấy nó gần nhưng mà mình muốn nó nhanh hơn cho nó nó, nó tiến triển nhanh hơn nó mạnh hơn nó mau hơn nữa nhưng mà nó yên bình hơn thì nó đỡ Cỡ tự vác dư sức sẽ thấy cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước à, thì hồi xưa con cắm cái cờ vàng ba sọc đỏ trên núi này nè chỗ đằng đó thì con thấy mấy đứa trẻ trẻ Việt Nam qua giống như mấy người du học sinh qua mấy bác ở Việt Nam qua mà không dám đứng ở chụp hình cái à, con kéo xuống cái con bị mới trên la <laughs> nó cái cờ này mới mốt sử dụng lại mà không biết sao sử dụng được mà bây giờ mình nói thì nó kêu ba que ba que là miền bắc dân miền bắc miền nam miền trung là ba ba dòng máu đỏ là anh em nhau một nhà màu vàng là da vàng người việt là cái lá cờ này năm 1938 á, đã treo ở hàng xanh phố hàng xanh hà nội rồi nhưng mà mình không có nói về vấn đề này mình nói là là ở bên Vu Vi á, là mấy vị kêu á là có cái bài thơ đó con có đọc cái bài thơ đó tại vì con là người vô tư à, con có đọc <laughs> mà nhiều lúc mình đọc thì người ta không có hiện cứ nói con chính trị không có bổn phận của con là truyền tin tin tin gì có thật là con nói sự thật nói từ tâm chứ mình không có nghiêng về bên nào hết rồi cái um, đến lúc mà con nói à, là, là sau này có ông cháu cha cũng vẫn tiếp tục về à, tức là ai có tài thì lo xây dựng đất nước mới đúng không là hội anh tài tức là hội long qua đó thì những đứa qua sau con ông cháu cha nó cũng có quyền ứng cử đúng không vậy thì bị mấy ông ho mỹ chửi con cái thằng kiệt nó là cộng sản <laughs> nó như là phật bên nào cũng ghét tôi chứ tôi không biết tôi thuộc về bên nào vậy mình nói lời thiệt không á tại mấy vị nói là không có hận thù đổ máu có nghĩa là đời cha nó đời ông nội làm sai tới phiên đời nó nhiều khi làm tốt hơn sao để đền bù lại ai giàu ba họ ai khó ba đời cũng chẳng ai ngu bốn đời nữa người ta ngu ngu ba đời hay ngu tới ngu đời thứ tư làm gì nữa <laughs> thì mình nói tới đụng tới con ông cháu cha về nắm nắm chức quyền lại thì bị mấy ông hải ngoại chửi cho nên cuối cùng con <laughs> cũng khó mà sống ông nội bên này nữa nhưng mà thật sự mình <coughs> nói chung ra đó cái thời của cái những người mà sống với chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nói chung ra thành phần trí thức nó cũng nhiều nhưng mà cái thành phần mà nó hiểu sâu xa về vấn đề mà giữa dân tộc với nhau có người hiểu về có người hiểu khác mặc dù họ có trí thức nhưng mà cái nhận thức của họ nó không có sâu xa bằng cái cái gì nó cũng có thời gian nó thay đổi cái tre già thì nó phải lụng bại đi trẻ nó mới mọc lên nó mới thay đổi được nó mới làm cái xã hội tốt lên được bởi vì ta mới nói là trí thức không bằng nhận thức học thức không bằng biết cách sống <laughs> nó có mấy loại á nhưng mà theo tôi thì nó có một cái như thế này cái kiến thức nó không bằng cái trí thức cái kiến thức là từ chú học ở bên ngoài đem cái ý kiến từ bên ngoài đi vào ừ. để khi chú thực hiện cái đó còn cái trí thức là cái bản năng của con người tự phát như lời Phật dạy đó thầy thì cái nào hạ cái nào cao hơn thì cái cái trí thức nó phải cao hơn cái kiến thức theo tôi là tôi nghĩ thì trí tuệ trí tuệ nó đi từ những tiền kiếp đi qua uh-huh. có nghĩa là nó đi đột phá không mà những uh cái mà người thường không nghĩ ra tại đâu có theo sách vở nó gọi là xuất thế gian cho nên tại sao á, ở dưới San Jose Berkeley cái ông bác già Vũ Xuân Lộc là chủ tịch cộng đồng mà mang danh nghĩa là lo cho cộng đồng tức là coi dân San Jose như là con đó là chủ tịch cộng đồng Việt Nam đây ở ông đang sống ở dưới mà núi Thiên Long Sơn ổng coi là con nhưng mà con ghẻ <laughs> rồi ổng sắp ngẫm cái bây giờ cái dân ở dưới có một số người thương con nó ăn chuyện nó không còn à, dính líu tới tiền bạc thôi giao cho nó à, lo cho cộng đồng nếu lo được cái thiên long sơn lo cho cộng đồng ông chửi rồi cái ông nam mà mà đài việt tv á chửi bắt đầu à, cái nói thằng kiệt nó không có lớp 4 à nghĩa là không biết tiếng việt ở đây mà nói tiếng mỹ và tiếng việt rành rành vậy mà không có gì để mà diện lý do mấy ông nói lý do đó đó là là cái nghĩa là mấy ông chỉ theo cái cá nhân thôi chứ không có lo cho cộng đồng mà ngược lại mấy ông nghĩ là mong lo cho cộng đồng tôi thấy những cái thành phần đó bây giờ nó nhiều lắm á chú ạ cho nên đây nó cũng nát như tương ý nói là ở trên trời á mấy vị cũng buồn buồn như những chúng sanh nó còn à, u mê mình nói lời thật á thì à, người ta khó nghe thì mới có câu ta nói lời thật mất lòng thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ là vậy đó cây nó cong mà chú chịu uống cong thì chú đi thẳng ngay thì nó phải đau thôi cái lời thật ở trên lời thật của chú nói là bằng sự thật nhưng mà cái người ta thích không thích nghe lời thật mà người ta thích nghe cái lời nó giả dối thì nhưng mà khổ một cái á, là mình đã nói gần 2 năm nay trên mạng lúc mà bữa con ngồi ngay góc này năm 2018 là con đã nói Covid nó tới kêu người ta mua gạo rồi từ đó mấy vị mới kêu con lên mạng nói để mà dìu dắt nhân loại cho bớt sự chết chóc và cho nước Việt à, giảm sự à, lo buồn tại vì <coughs> tận đế nhưng mà không phải tận đế kiểu nổ tung trái đất này đúng không dạ. cũng không phải là ba bốn cái trái bom nguyên tử mà nó rầm rầm rầm rầm như kiểu như nhật nó nổ cái là trái đất này đâu còn gì đâu sự sống thì bây giờ đổi lại thành con covid rồi hôm nay ba gần 3 năm nay bao nhiêu thiên tai địa chấn trên thế giới bữa nay bên nhật cũng ờ, núi lửa phun iran bữa nay cũng động đất rồi à, Mỹ thì hai năm trước cả mấy cái núi này nó cháy quá trời nguyên cái kali rồi ờ, bên à, ờ, Tassit thì bị lũ lụt không có chỗ nào mà bình yên hết úc cũng bị lũ lụt và úc cũng bị lửa dạ. tức là nạn hồng thủy hiện giờ là đó hồng với thủy không thì gọi là tận thế thì con mới lên mạng con mới nói chứ không mà nói mà được được lệnh nói chứ đâu phải là tự con nói mà nói để cho có lợi cho họ chứ đâu phải nó có lợi con đâu con bị chửi là chuyện dĩ nhiên rồi có ai đâu hiểu nhưng mà cũng có một số người hữu duyên cũng hiểu á thôi à, gán chờ dài trắng thì bây giờ phải chịu thôi chứ làm sao giờ đâu có còn đâu, có còn cái gì phải làm phải làm được nữa đâu sau này á, nước Việt á, không biết ở vùng núi cấm miền Tây á, nó có bao nhiêu cái mỏ bao nhiêu cái núi mà chỉ cần một núi mà có vàng thôi là cả nước Việt giàu rồi giàu mới tu được chứ nghèo quá không có thực không có dịch được đạo cho nên à, ở trên mấy chư Phật cho nước Việt là hành à, về trời hết về tức là phải tu quá không mà lo đi làm với lo bán vé số với đẩy bánh mì đi bán tối ngày sao tu vừa về tới nhà cũng phải uh, lo lo cho cái cái chuyện buôn bán ngày mai nữa thì đấu được cho nên sau này Việt Nam sẽ không còn uh, bán hàng rong hay vé số ngoài đường nữa bữa nay nó nói nhiều đụng chạm qua nói ví dụ à, à, mình thương bác quá thì mình đi giảng sanh cho bác đi dạ. như là <laughs> chứ mình bị trung trọng nó chấn ém trong cái lòng gà đó trăm triệu dân ngóc đầu không nổi thì bao giờ sức cái đó thì được á là nó cầm quay mà à? <laughs> hy vọng dạ yeah, cũng hy vọng dạ, được xa được quay ta luôn để nghe đó thấy hai người mày nói là, là, là sao á nghe không vô rồi à. <laughs> tại bữa nay à, vô hãng là làm gì sớm mà có duyên tự nhiên ngày thường mà không sáng quên nói thứ tư bữa nay thứ ba bởi vì tôi cũng có cái duyên ngày hôm qua tôi đến đây rồi bữa nay tôi cho tôi được còn phải cái nón của bác á <laughs> cái nón này nói chung ra không phải là của tôi mua và cái này nó nó nó cũng là một cái hữu duyên tôi làm cái nghề neo thì tôi gặp cái ông mỹ già ông già mà ông làm luật sư cũng lớn tuổi rồi ông lụm cụm để thương ông có năm sáu đứa con mà không có đứa nào nó lại nó nuôi ông ở trong nhà nó xin hôm á thì tôi thấy ông lụm cụm lại làm rồi tôi thấy thương rồi tôi mới nói thôi bây giờ ông nhận tôi làm con nuôi đi rồi ông ừ rồi cái ổng ờ, gần chết rồi ổng tặng tôi nón này nè chứ ổng đang nít trong cái nón đó đâu biết được thì ờ, tại vậy đó rồi tôi cũng thấy ông vậy đó ông nói ông có con mà không có đứa con nào mà nó bác ở tiểu bang nào đã ông bên này ở Colorado bác bay máy bay qua đây hả dạ. bên <laughs> ở cái núi này á, mỗi à, cuối tuần á, khắp mọi nơi có nghĩa là mà cái mái nhà của Việt Nam về đoàn tụ đại hết thứ bảy chủ nhật đông thì à, tại vì làm bển rồi cũng buồn buồn rồi tôi, tôi, tôi đóng cửa thì em đi nguyên tuần luôn đi qua đây tuần tới thứ hai tuần tới tôi mới về vậy hả à. cho bác cái giọng này bác là mệt nha nằm ở đây đó hơi đâu đó giọng <laughs> thường ở dưới cái góc nhà bụi trúc có cái hồ ở dưới cũng ít lên đây lắm tại lên đây đông người Thấy cái núi này yên tĩnh rồi có ai hỏi gì nữa không có ai đặt câu hỏi gì không cô không vậy sợ sợ máy quay phim nó không dám hỏi mượn tượng cái cuộc thay đổi nó có tốt hay là xấu không bây giờ cảnh đâu có gì đâu thì chị thấy à, mấy youtube hồi bữa covid đó là ở à, người ta lái xe về về quê á thì mai mốt nó có chuyện người ta cũng đi cả đóng vậy đó à, có nhưng mà có những cái vận chuyển đi không được người ta cũng phải đi bộ đi đạp đi gì á miễn sao về nhà thôi chết chết ừ. nhà chứ không lẽ chết xứ người đi làm mướn ở sài gòn bình dạ, dương mà nó cũng sẽ giống vậy á cho nên giờ mỗi người mấy đại gia đổi giấy na dây tiền cho nhiều đứng để phát cho ta đổ xăng về tại vì người ta cũng sẽ như ông vợ tổ vậy đó thà làm vậy á, mà không bị vô hộp nha ờ, một cú vậy mà không bị vô hộp còn mà làm mà còn lên mạng rồi nữa dễ bị vô hộp lắm ờ tại nó biết có tiền á vô hộp nó quýnh cho ói tiền ra chung quy lại con chỉ là người truyền tin và chỉ đường trước ở phía sau có ai đi tới phía trước sẽ gặp chuyện gì đó là là là là, là nhiệm vụ của người truyền tin cho nên á giàu cho nước việt hôm nay có không có việc làm không có tiền không có à, bệnh tật à, tràn lan Ờ, nhân trí bất ổn đang rối loạn càng ngày nó càng tệ tệ hơn trừ khi nào đức thầy ông xuất hiện mới hết con con chỉ nói vậy thôi còn muốn mà đức thầy xuất hiện sớm hay trễ thì thì phải do mỗi người có thành tâm hay không chứ giờ mình đâu biết làm gì đâu bây giờ em có lên trên mạng em có nói thì chỉ là cảnh cáo người ta nhưng mà khổ con cái là người mình bây giờ quá sức khổ quá sức nghèo bận họ mau quên lắm mà những gì em nói năm ngoái giờ họ quên chưa à, mình phải nhắc lại nhắc lại chút chút vậy đó là thiên cơ mà đi như vậy là quá lẹ rồi đúng không hồi xưa sư phụ là ông trạng trình ông nói 500 năm còn giờ mình nói tháng tháng tháng tháng mùa đó chứ à, mấy vị đâu có nói là chính xác là ngày giờ à, năm nào gì đâu dạ. không ai nói chuyện kiểu đó chung cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ thì cũng mong coi như là không phải mình mong không mà tất cả những người dân ở trong đất nước như ngoài dân hải ngoại là ở trong gì họ cũng mong được một ngày như vậy mong nhưng mà nó chưa tới nữa giống như à, hai năm à, lúc mà ông Trump bị cướp ngôi bị ăn gian lá phiếu con nói rồi ông sẽ quay lại ngay lúc đó luôn có mấy clip ngay những cái ngày giờ à, năm ngày 20 luôn á thì hôm nay thấy thế lực ông quay lại mạnh rồi sau này cuối năm nay đảng cộng hòa trở lại để mà bình định lại thế giới tại vì bề trên á lúc nào cũng cho nước mỹ là giống như một đàn anh trong để mà lo cho hết đám đàn em đám này là mấy nước nhỏ nhỏ đó chứ giờ không có một thằng đàn anh em tụi nó náo loạn rồi sao cũng như là cũng như dân dân hồ cũng thằng đại ca đúng không à, rồi, giống như trong một công ty cũng có ông giám đốc này vậy đó đại khái để mà bình định lại cái xã hội thì nó mới đột xuất là tự nhiên cái nghe bữa nay ló đầu ra ló tới đầu dính dính vùng tới đó kéo không lên Ghê thằng kia đánh Đánh thì cũng chết mà không đánh cũng chết Không đánh trong nội bộ nó cũng đánh cũng chết Nó ở cái thế cũng giống như bốn bức tường Mỗi ngày thu gắn lại nè Không không còn đường nào thoát vậy đó. Thì cái đó gọi là cơ tận diệt Mà những cái ác sẽ đi vào quá khứ vậy Mà nó đi là đi một đồng bộ cả thế giới Nó không có riêng à, Đài Loan hay là Tàu hay là Nga hay Ukraine cùng một lúc hết thì mình nếu mà người mà có trí tuệ nghĩ hay là phải biết phải biết tính làm sao chẳng lẽ bây giờ không còn cộng sản ở bên tàu không còn cộng sản bên nghe không à, những nước theo tàu với nghe à, chẳng lẽ bắc hàn nó còn à mỹ dễ gì để phải không chẳng lẽ cuba còn à chắc việt nam mấy ổng có ờ, cao siêu à chẳng lẽ việt nam còn à đúng không dạ. à, cứ tự nhiên tại vì trên nói nước việt á là như chiếc xuồng thôi đi theo cái chiếc xà lan xà <laughs> lan bị chìm ở chuồng long bông lúc đó không có máy tu tôm cũng không có cây dầm nữa kìa mà khi mình nói lời thật á, là là bị cự rồi ok rồi cảm ơn anh yeah. Dạ, dạ. phải suy nghĩ tiếp và hỏi tiếp trong quay lại nước việt lúc nào cũng có chi gì che chở không đến nổi cái quan trọng nhất là không có đổ máu không có giết lẫn nhau không có trả thù không ai bắt bớ ai hết cái đó là cái mà người dân đang sợ nhất tại vì tại vì là là, là, là sẽ có một người làm được chuyện đó không lẽ đem đào minh quân về hả Để tam cộng hòa hả ổng ổng còn dám mà xưng ổng là đức thầy hả ô tôi là sư phụ của kìa à, đức thầy mà tái sanh ra ông mà ông mà. nhiều người à, á rồi cái thế giới này nó nhiều người điên mà ở ờ, nhiều lắm ở ờ, là ờ, hả ờ, tưởng là anh về Nam Cali gì chứ nhiều ờ, nhiều người xin di lạc cả chục người rồi à, xin thiên tử giả cũng có chục người thì ai làm gì đó làm nhưng mà mấy vị đều biết hết họ biết họ bị nghiệp mà họ vẫn không biết sợ còn nói mình này mình nói thì cũng không có xưng là thiên tử hay là minh dương gì trên mạng nha mình chỉ là nói ờ, ấp uh, mở ai tin tin đúng tin này cũng không sao mà mình chỉ nói mình chỉ biết được á mình mình mình mình chỉ nói là là chỉ có sau này á, khi cơ trời mà lật lên thấp cũng giống như nó có 5 năm lá bài cái con bài ngửa rồi năm con còn đang úp bài bài poker đúng không bài à, bài gọi là gì bài tố hả à, là kiểu như vậy chị chỉ biết được là à, tôi có hiện giờ có bốn rồng hộ mệnh và có rất là nhiều chư thiên và mấy ông tướng hộ thì tôi chỉ biết như vậy thôi còn ờ, những cái bài nhà thơ bài gì mấy vị nói thì mấy vị nói chứ còn uh, chưa có xưng <laughs> là gì trong đó hết chú chúng mới tin không chúng đừng tin không tôi tin tại chú Kiệt nói cái gì phải có mới nói ừ sao không có sao nói được thử về chợ mấy đứa nhỏ để bán lại ok là cho tao cái à, proposal hai cái tượng cha tượng mẹ nha à, rồi đã làm cho đúng đó à, nghe tỉnh nhiều không cái thứ nhất tiền già tiền bệnh không không có đi cúng vô cho má ông này quá danh đỡ được phần thứ hai không có bị stress ha đã ha mình rất là hạnh diện đầu thai vào cái thời kỳ này gặp được đức phật di lạc không đã quá sao nhưng mà có một cái là hơi bị buồn vụ covid á còn hơn là chiến tranh bom nguyên tử lúc đó, đó ai cũng bị ghẻ lỡ rồi ờ, còn chết nữa cho nên mình là những người được gọi đại hồng phúc ở giờ à, cuối cùng của thời điểm này được ăn ân huệ của bề trên nhưng mà chị thấy đúng không đúng tôi quá đúng đó. <laughs> lúc đó tôi cũng mê đi chùa chết mồ <laughs> cũng cho mấy ông thầy á đúng quá à. đó nhà chú kiệt lên đó Ý, xưa xưa mình nói uh, mấy cái chuyện mà ma mị mà gạt tiền gạt người rồi đó nhiều người cứ nói mình sao uh, này nó nó ừ, ờ, phải cho mấy phật tử uh, tu cà gù cà gật phải có bi trí dũng ok hỏi gì nữa không quan có hỏi gì không còn cái ông này là vua stock <laughs> nói là tôi nói là bắt đầu à, là có khủng hoảng kinh tế đúng không nên cái nghề của anh là mùa này làm ăn không nổi khủng hoảng kinh tế không biết đánh nào nữa tôi không biết nhưng mà tôi đã nói cảnh cáo anh trước rồi nói thiệt kiệt mà muốn làm tỷ phú như kiểu anh á kiệt muốn đánh nào là trúng đó đó nhưng mà mình là, là bên đạo không có được làm vậy không có dựa vào cái cái cái quyền di để mà làm mơ làm tiền phải dùng bằng mồ hôi nước mắt tiền mà đổ ra núi là tiền của công ty làm muốn chết luôn á năm bảy trăm người làm á chứ không phải muốn đánh stock làm giàu đâu khó đâu hỏi này à, trúng chặt mấy vị nói chặt không đánh trúng mình đánh dễ hợp đúng không à, nhưng mà đâu có làm đâu chưa bao giờ đánh một đồng stock à, mà cũng chưa từng xuống ai đánh stock mà mình biết đánh stock là nó không có phải phạm vô ngũ giới là gọi là tham á bài bạc á không phải tự vì à, có lần nó hỏi mấy vị nó là ờ, thời nay ai cũng vậy cho nên nó nó nó, nó không có phạm à, nó thuộc dạng đầu tư mà làm ăn ăn thua ví dụ như mình đóng à, đánh vô à, tót vô tụi thuốc mà lỡ như thuốc nó lên để cứu được nhiều người mình cũng giàu nó không giàu còn đánh bài là do cái tâm mình muốn lấy tiền của người ta vô túi mình thế là mình đấy là mình nói khởi tâm á khởi tâm tham á này sau này về lãnh đạo nước Việt không ạ? Nhìn mấy này tướng nó chảnh không? Nhưng mà nói sớm nhiều lúc á, nó sẽ bị mất đi cái duyên của nó Cho nên nó sẽ còn gặp nhiều Bên đạo hay là bên, bên đời? Đời ừ, Sau này mấy đứa sẽ về à, về bệnh nắm những cái chức rất là kẹo Nhìn thấy rồi tương lai của đất nước nếu được như vậy thì càng tốt nhưng mà chức không phải là ông già của mày hay là cậu mày hay là má mày để lại mà là dân bầu á ý là vậy á tức là mình không có liên hệ gia đình chuyện gia đình là giống như cái trang sử cũ quên đi ok mình tính mới phải không Đấy, có bài thi đồ đậu đồ toán đồ lớp đồ này nọ nhưng mà phải cái sau này nếu như vậy thì cũng phải dựa vào tài năng của người thì thì tôi nó có tài năng dạ. có những đứa qua đây du học đâu có tài năng đâu à, thì nó cũng đâu có được gì đúng rồi cứ dựa trên cái căn bản tài năng của mình dựa vào ý dân người, người dân ta thương mình ta ta tin tưởng vào mình ta mới đặt cái trách nhiệm đó vào mình đó là cái vấn đề đó là mình phải tự bộc phát cái bản năng và cái, cái khả năng của mình để làm việc cho đất nước thì người dân ta thấy được ta bầu đó mới là tự do dân chủ nhưng mà cái nước bây giờ của mình á nước việt á những nước nhỏ nhỏ bển á cái dân trí nó rất là thấp à, mà mình mà mình mà như kiểu mỹ á để cho nó tự do quá nó đâu có nó đâu có biết làm đúng đâu đâu nghe đâu là cái dân chủ phải mạnh hơn thì cuối cùng thành thành độc tài sao còn nếu mà cho đảng cộng hòa kiểu ông trump bắt đầu làm đó mà gặp dân trí thấp nữa thì cũng như kiểu hít lơ rồi cũng không có đúng thì lúc đó cái mình á, là hồi xưa pháp nó độc lắm nó chia ra miền nam nói tiếng nam miền trung thì nói tiếng ấy khó hiểu miền bắc thì nói tiếng bắc nó làm cho để mà nó dễ đô hộ mình á cho nên cái quốc gia của mình á chỉ sau này chỉ có một cái quy luật quy cổ diệt kim ông chặn trình ông có nói rồi dạ. quy cổ tức là trở về thời xưa diệt cái thời đại này cái thời đại này là gì tổng thống bí thư gì ờ, gì, gì đó quên đi trở về thời gọi là quân chủ lập hiến dạ. thì chỉ có sau này như kiểu anh hay kiểu nhật á thì nó mới đoàn kết quốc gia ở trên sắp hết rồi anh giải thích vậy chuyện nói vậy chuyện đâu có hiểu ngoài đó vậy đâu thì thì cả bắc và nam á, mới không có hận thụ nhau nữa còn bây giờ á ông phó ông trưởng đúng không sao nào không có phó trưởng dẹp ai có tài ra thi đi dạ. thi đậu ờ, chàng làm trạng quan đó à, dạ. ờ, người nào chịu học là người đó lãnh đạo à. tới nay ngày thường mà cũng có người lên đấy lại tính uh, thứ bảy đông giờ lên mạng uh, mình uh, nói uh, quả tán bác hồ uh, bị dư luận viên nó nẻ quá <laughs> quay để lên cho mày khỏi nẻ à, không phải nó cố tình nó làm lõn đi cũng nói chuyện á ừ. nó làm cho mình cứ khấn cho nó là nam mô dư luận viên hầm hồ mong cho nhà ngươi khai tâm sáng trí mình cứ khấn cho từng đứa để nó bị đừng bị khẩu nghiệp chứ không có gì chứ mình sợ nó bị tội chứ nít không biết gì lãnh lương nó chửi mà nó ngày cứ thấy ai chửi mình mình khấn không dường à. viên hả? Dạ, mà anh biết nó 3 triệu đó sau này nó mua nó mua thuốc mà sức cái miệng lỡ lỡ lưỡi cũng không có đủ tại nó chửi quá trời nhiều luôn tại vì tháng mà là dư luận viên lãnh đứa lãnh 3 triệu <laughs> nó mua thuốc sức lỡ môi lỡ lưỡi cũng chết á nên phải cắn cho này tội nghiệp thiệt thì bởi vậy mày nói mà mỗi đứa nó có nhiều cái tên đúng không à, nhiều cái comment thì những đứa đó nó có gọi là nó có cái nhiệt quyết nó cũng có trí tuệ nó mới làm được như đường viên đó không sau này mà đứa nào mà chửi em nhiều chừng nào đứa sẽ quay đầu tu lẹ chừng đó nên đó cũng là nhân tài không á đừng chơi nó nhân tài à, của nước việt đó ok rồi nói chuyện chơi chơi <laughs> nãy giờ quay cũng nhiều xin lỗi nha